anh Dũng anh tốt thì chị hai thì chị hai phải tốt lại không có được bỏ ổn anh nói anh đi cảm xúc người khác sống trong cuộc không được rồi nè em nói anh, Dũng, anh cũng sẽ không có em mà ông Dũng cũng sẽ không có em mà sẽ có một người khác có em vậy thôi thì mình thương mình không hưởng để được cắt hưởng chứ sao bắt người ta phải khổ vậy cái lý à ở chỗ này nè không có ai tạo cho em cái tốt mới cho chị hai cái chỗ tốt nhất mà được như ngày hôm nay đâu cho nên chị xin lỗi xin lỗi bản thân tôi tôi cũng tự biết chứ đâu cần ai cho tôi cần ai cho nữa giờ tôi tự sống tôi cần ai cho tôi nữa tôi đâu cần ngôi vị nữa đâu Bị tôi thấy tôi vui đi chứ tôi, tôi khổ mấy chục năm rồi giờ bắt tôi khổ nữa Nhưng mà mình phải thấy được cái tốt của anh Vũ Anh dành cho chị hai nhưng mà để ăn để làm được cái gì tốt để làm được cái gì bao nhiêu năm không tốt bây giờ tốt có nghĩa gì còn cảm xúc gì để để giận nó không để chua chán nó không còn cảm xúc gì nữa có điều tốt có nghĩa gì nữa lúc người ta đau khổ nhưng người ta cần nhất người ta dễ dụ người ta gian sinh không cho người ta giờ cho có nghĩa gì nữa còn mà riêng cái con người không có cảm xúc không không ờ, không không biết vì sao nếu người ta tối người ta khác người ta cần không cho người ta người ta gian sinh không cho người ta giờ cho gặp mặt có nghĩa gì nữa có nghĩa gì nữa đâu anh chị có gì nghĩa lý gì nữa không em nói là rồi em nói rất thật rồi nói trần trụi luôn mà những gì là em nói đúng cảm xúc thật em em đã muốn bỏ từ lúc trước khi em gặp anh hai lần em ra đòi đi hôn lúc nếu em gặp là em điên dại nhất em chịu đựng tới ngày hôm nay là em hy vọng là em còn có ông, em còn có một bờ vai để em đương tựa em còn có một người thương em không được không có gì hết được bởi vì tôi rồi giờ những mắt mấy what what the fuck nhưng mà nếu là đàn ông tôi dám chắc tất cả đàn ông trên thế gian này phải biết một điều vợ mình chủ động việc đó hay là đây là một cái nạn nhân à, một nạn nhân của kẻ cấp một nạn nhân của kẻ cướp à, một nạn nhân của kẻ lừa đảo không và một nạn nhân của một cái tên đó là tà đạo à, chú nói thật sự với con nghe nè cái ly gián đó không có được đâu và xin thưa mọi người chú còn thương vợ chú nhiều gấp đôi lần lúc chưa xảy ra sự việc What? chúng tôi hỏi cho con hiểu ngang, hiền nhớ ngang nếu sau này mà con còn sống không à, pháp luật trị con rồi con còn sống làm người con nhớ mãi cái này nè thà đi cuốc ruộng đi làm thuê làm mướn đừng bao giờ ngồi nghỉ không nhất là đi đi dụ dỗ đàn bà lập kế để đi ăn những cái đồng tiền dơ bẩn xấu hổ lắm con chú nói con nghe ngang xấu hổ lắm đó, xấu hổ lắm làm nhục gia phong làm xấu hổ tới tới, tới dòng họ mình mà bản thân mình thì thôi cái xã hội này người ta nhìn vô cái thứ đàn ông mà đi lừa lọc của phụ nữ ngang con xấu xấu lắm mà thứ hai nữa là đi lừa lọc ăn cái tiền đi lừa đảo bệnh nhân đó, những người nghèo khổ mà coi như là bệnh hoạn mà có trục lợi cái lúc đó đó ngang đồng tiền nó cũng kinh lắm còn ở đây nó xin thưa với quý vị nó có hai sự việc rõ rệt bà xã tôi không là một chiến binh giúp cho xã hội giúp cho cộng đồng giúp cho đất nước lột trần được không một bọn lừa đảo lừa đảo bệnh nhân lợi dụng vào tôn giáo và ngay cả không phải trong nước và ngoài nước võ hoàng yên còn dựng lên ba bốn ngàn cái clip những xảo thuật à, người nào mà đã được chữa rồi thì không hết bệnh thì là bị nghiệp về cũng không đi nói ai tại nghiệp nặng nên chữa không được người nào chưa thấy chưa gặp được võ hoàng yên thì thấy trên clip thì tưởng là thần thánh mơ ước có một ngày nào đó gặp được võ hoàng yên rồi cuối cùng chúng ta đều ngộ nhận một bên á thì vì nghiệp nên im không nói với ai rồi một bên nữa thì cứ lúc nào cũng coi như á tôn con là thần thánh à, cái tà đạo của con không được đâu à, con có học hành gì đâu có biết gì về thuốc men đâu con chẳng qua có cái bằng bấm quyệt như mấy cái cô bách xa về tiệm mà chú đi để bấm vậy thôi chứ dạ, con không có cái cái bằng cấp gì để phục vụ cho bá tánh cho nhân dân để chữa bệnh hết chú hỏi rồi cái bằng bấm quyệt á chú hỏi mấy cô massage cũng có con con sai rồi nhưng mà phải nói con giỏi giỏi ở chỗ xảo quyệt giỏi chỗ là giỏi nhất là không có liêm sĩ của một thằng đàn ông cái thứ hai nữa là con sai rồi con ghi âm cái người khác mà con không xin phép người khác là con vi phạm pháp luật thứ ba nữa đó nghe con phát tán con đưa con biết rằng những cái người mà hiện nay con đang phát tán là ai không là những người đang chống lại chế độ chống lại đất nước con cấu kết với bọn phản động đó hay là con có chú hỏi thăm con nè còn có mối dây liên kết nào với những người Đàm Ngọc Tuyên à, là những người gì con biết không? Đó. Rồi thêm một cái nhân vật nữa là là là, là nhiều cái nhân vật gọi là hiện nay muốn đang làm xáo trộn cái sự yên bình à, của người dân của đất nước à, phải nói là con là loại giỏi thôi giỏi rất là giỏi à, giỏi của cái sự ngược lại giỏi của cái tà đó rồi xong rồi cấm chốt không đi ra nước ngoài úc cũng có đan mạch cũng có chú là cái người làm tượng mà gửi tặng cho bên đó mà không đó. rồi đào tạo một số đệ tử không hiện nay là để chi khi con qua bên đó là người tôi tung hô con giống như là bậc thần thánh à, và con muốn phát huy cái tà đạo này không nó ra là nhiều nước trên thế giới để chi để người ta tôn vinh con giống như là một vị thánh tổ sai rồi con không có trên thế gian này không ai không không không không không ai á mà ủng hộ việc đó hết đó rồi con dựng lên bao nhiêu cái clip đó, để con con á, là là lừa dối đó, nhân dân đó, thì cái đó không được đâu đó, nên á, dừng lại đi và sống cho thành thật đi còn bây giờ con tung bao nhiêu cái clip gì cũng phá hoại được gia đình của chú đâu nha và à, và cái người á, thứ hai nữa là con gửi á, à, để con tung cái băng ghi âm thứ hai không à, là à, Lê trí Thành à, thì Lê trí Thành là ai thì trong đất nước Việt Nam này biết hết rồi đó không ai ai ai cũng biết hết rồi đó là con chơi toàn là những nhân vật đặc biệt không Vậy thêm là tôi chú có thấy con đưa cho truyền qua cho Dũng gì mà Dũng tay lo tay tay liếc gì đó chú chú chú nói thiệt là chú không biết tiếng Anh tay lo gì mà thấy chú Dũng đó cũng đen đen nhưng mà nè Dũng ơi anh nhắn gửi với em em cũng tên Dũng giống anh á Dũng nhưng mà phải Dũng nha con biết con con em ráng em đã đọc cái chữ Dũng á em phải hiểu cái chữ nghĩa cái chữ Dũng nó như thế nào chứ còn á một cái người mà đang những cái người mà hiện nay không biết làm ngành nghề gì mà đi tiếp tay cho những cái người lừa đảo nhân dân không à, lừa người bệnh nhân à, sống trên sự đau khổ của người khác bệnh đau của người khác thì đồng nghĩa cái tội đó đó ngang nó đồng nghĩa giống như là võ hoàng yên như thế đó. nên á, là tôi xin thưa thỉnh cầu tất cả quý vị nào không mà nhìn đã nhìn thấy nhân dân Việt Nam bây giờ là nhìn thấy hết cái kiều bào ở nước ngoài nhìn thấy võ hoàng yên hết rồi nhưng mà nó còn một số số người muốn á, à, coi như là ráng cào cấu để còn nước còn tát mà đem những cái trò dơ bẩn nhất để bảo vệ võ nguyên à, bây giờ võ nguyên cứ lên tiếng đi lên tiếng đi nha chú nói có có sai lên tiếng cần thiết cứ làm đơn thưa chú không nha à, chú sẵn sàng và chú xin thưa đây là món quà thật sự là từ thiện mà bà xã tôi tôi có nói bà xã tôi làm cái việc thánh thiện tôi làm hồi giờ xây trường từ nhỏ tới giờ tôi làm nhiều lắm nhưng mà cái cái việc thiện của tôi không bằng bà xã tôi làm có một năm hơn một năm trời tuy một nằm trong một cái sự đau khổ à, lý trí mình bị khống chế nhưng cái cuối cùng vào ngày 30 tháng 10 là quyết định là vào trong đền thờ quy y là sau đó đầu óc ở từ quy y rồi đầu óc minh mẫn ra là với quyết định đó, phục vụ cho cái trận chiến giữa chánh tà giữa thiện và ác để đem lại một cái môi trường trong sạch đó, à, cho cái vấn đề mà dụ mà cũng giống như chính phủ nói loạn thần y loạn lương y à, và loạn y y gì đó bây giờ nó nhiều lắm à, và sâu võ hoàng yên này thì chắc còn còn nhiều võ hoàng yên khác tôi thấy trên mạng nhiều võ hoàng yên khác à, mong là nhân dân chúng ta à, bà con à, đừng đừng lầm à, và bệnh thì chúng ta cứ vào bệnh viện và đến những cái nơi được ngành y tế cấp phép đầy đủ hoạt động à, còn không khéo chúng ta là bị người ta trục lợi rồi á, là à, tiền mất tật mang cái thứ hai nữa đó là tránh á, cái cái đám lăng gọi là ở trong xã hội bà con tôi thấy trên mạng gọi là lăng băm á với thứ hai nữa là lợi, dụng vào tôn giáo lợi dụng vào tôn giáo lợi dụng vào cái chuyện nghiệp để đi trục lợi đặc biệt là phụ nữ dễ nhẹ dạ dễ thương chồng dễ thương con rồi nhẹ dạ đó, là phục vụ nó là một miếng mồi ngon đó, cho cái bọn lừa đảo bọn mà lợi dụng vào tôn giáo lợi dụng vào tâm linh và lợi dụng vào á, cái nghề y thầy thuốc của mình mà thầy thuốc giả tạo đó, là trục lợi mà đồng tiền đó kiếm được thì thật sự à, đúng là cái tờ giấy ly hôn à, sau khi biết mình ba tháng à, rồi mới về bàn à, cái gia đình ly hôn à, thì là là là là, là ừ. nói chung là tôi cũng mong muốn mọi người đừng giống tôi và tôi có trách nhiệm với xã hội tôi tôi nói chung là khi mà tôi vấp phải thì tôi công bố việc này ra và tôi cũng xin nói với quý vị rằng là cái sự hy sinh của vợ tôi đó, cuộc chiến nào cũng có cái sự hy sinh của nó thương tích hết đó tôi càng thương vợ tôi nhiều hơn lúc chưa xảy ra sự kiện thì tôi không bao giờ nghĩ rằng ổng khống chế tôi bằng những cái lời nói như thế này nhưng mà những cái lời nói như thế này tôi nói hàng ngày vợ chồng gây lộn nhau tôi nói tôi muốn ly dị hàng ngày cái chuyện đó rất là bình thường nhưng mà tại sao ông không đưa luôn cái phần sau ông đã khuyên tôi cái gì đừng có ly dị 63 tuổi anh Dũng chết tôi hốt hết tài sản của anh Dũng đây là gì đây là âm mưu của đê hèn nhất của ông nè ngày hôm nay buộc tôi phải trần tình tôi nói cho tất cả mọi người biết mọi thứ nó đều có câu chuyện hết không phải tự nhiên tôi là một người đàn bà nói xin lỗi tôi đã trải qua hai ba đời chồng rồi có cái gì đâu lạ đàn ông mà thật sự quý vị ơi tôi đã từng nói quý vị là tôi mê ông yên điên cuồng Bây giờ tôi sẽ mở một cái ghi âm này cho quý vị nghe Quý vị sẽ hiểu được là tại sao tôi mê ông Yên đến điên cuồng mà tôi muốn Giống như tôi cảm giác như tôi phải đập đầu trong đá mà tôi đã nói rằng Mỗi lần như vậy tôi phải đi đốt nhang Trời ơi quý vị biết không tôi, tôi, tôi thật là kinh khủng tôi phải đốt nhang tôi lại Phật Mà quý vị có biết không bây giờ chỉ cách đây hai ngày thôi Vô tình thì có hai cái clip này gửi đến cho tôi Thì tôi mới biết tôi đúng trúng một cái quả này quá chính xác luôn quý vị Quý vị biết không trong một thời gian ngắn á, ổng gom hết tiền tôi sao ông Nguyên ơi ông mượn tiền tôi ông không ghi âm ông nhận tiền tôi ông không ghi âm ông suối tôi á, là hốt hết tài sản của chồng tôi sao ông không ghi âm mà ông đi tới cái đoạn đó thôi ông nói là chồng tôi tốt lắm ráng chịu đựng đi 63 tuổi nó chết Ông chết rồi là tài sản về tay tôi hết ông có nói câu này không ông võ hoàng yên và ông định đoạt luôn ngày chết của chồng tôi nữa ông yên nói thật với quý vị nha không phải một mình tôi đâu cả chồng tôi cũng bị nữa chồng tôi cũng bị giống như là bị ông điều khiển ông điều khiển cả hai vợ chồng ông cho hai vợ chồng tôi mỗi người ra một góc ha ông điều khiển chồng tôi kiểu này ông điều khiển chồng tôi như thế kia tôi nói á, trong cuộc đời của tôi tôi dám làm là dám chịu kể cả ngày mai anh dũng ly hôn tôi tôi không hề hối hận là bởi vì sao tôi đã sai lầm và tôi đã nhận ra từ trong cái sâu thẳm tôi nhận ra đây là gì đây là một con người đê hèn nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời thứ nhất là muốn tôi trở thành một cái công cụ đi cướp hết tài sản của chồng tôi và thứ hai là ông cho chồng tôi uống thuốc thường xuyên như tôi thường uống để ông điều khiển nhưng mà có điều là anh Dũng anh không nói cần nói nhưng anh không bao giờ anh uống thuốc của ông Võ Bằng Yên còn tôi là quý vị nhìn nè cả chục thứ thuốc gửi cho bảo vệ và khuyên tôi phải uống mỗi ngày vì sức khỏe lâu dài bây giờ quý vị nghĩ đi ổng có thèm với đại nam này không mà nếu mà quý vị nhìn tôi một người đàn bà như vậy mà ổng có 8 đời vợ ổng có thèm tôi không quý vị nhưng ở đây là gì ổng khống chế tôi thí dụ như tôi nói bây giờ cái câu chuyện đổ bể ra ổng ghi âm và ổng cắt ghép vào những cái nó bất lợi cho tôi còn những cái phía sau sao không nói hết luôn đi anh dũng tốt lắm chị không nên ly dị nhưng mà hãy chị đợi đi sáu ba tuổi anh dũng anh chết thì tài sản nó thuộc về chị mà tôi là ai tôi là ba thằng hủ thì là ba thằng hủ là ai sẽ là chồng của tôi cướp hết tài sản của đại nam là cướp luôn vợ con người ta thì quý vị thấy con người này có tầm thường quý vị có tám con vợ thì chuyện gì không dám làm buộc tôi hôm nay tôi phải nói hết những cái tồi bại của ông mà cái điều mà ông khiến cho tôi thức tỉnh tôi nói hết tất cả cho mọi người biết là ông đã bài bản như thế nào nếu như tôi mấy cái câu chuyện mà ông xúi tôi làm với anh dũng thì ông sẽ lấy cái này ra ông khống chế tôi còn ngày hôm nay vợ chồng tôi giặt mặt ông ra thì ông lấy cái này ra để ông làm cho vợ chồng tôi tan nát ông đê hèn quá ông Yên ơi cái này chỉ có những con người mà có một cái trái tim thú mới làm được với người ta mà trong những lúc đó, người ta đang đánh ông đó, là ông lừa đảo ông chữa bệnh không có hết tại sao ông không cố gắng ông ra sức ông nói cho mọi người biết rằng là ông chữa được bệnh đi tại sao ông không ra sức ông nói cho mọi người biết rằng là cho ông cơ hội để ông chứng minh đi và ông không ra sức ông chứng minh là ông không lừa đảo đi mà ông đánh vô cái hạnh phúc gia đình người ta thì ông thấy rõ ràng không tất cả mọi người dù là có kém nhất cũng phải biết được cái âm mưu đồi bại của ông là gì là ăn không được phá cho hôi còn tôi còn tôi tôi nói vì cộng đồng ai thương ai ghét kể cả ngày mai chồng tôi nói tôi không xứng đáng làm vợ nữa người vợ này không có tư cách tôi không hề hối hận nha quý vị bởi vì sao tôi sống trọn vẹn với chồng tôi hết rồi tất cả những gì tôi làm tôi làm hết với chồng tôi rồi đây là một món quà mà tôi mang đến cho cộng đồng dù ai thương ai ghét gì cũng phải nhìn nhận đây là một sự thật là ông võ hoàng yên không hề chữa được bệnh và ông võ hoàng yên đã lừa đảo suốt 14 năm nay cho dù ông có nói đến tận cùng đi chăng nữa đó ông vẫn là thằng lừa đảo và ngày hôm nay tôi phải trần tình cho tất cả mọi người ông năn nỉ tôi mượn tiền Ông kêu tôi đưa hết tài sản cho ông Không có lý do gì mà tôi đi công chứng 45 hecta đất cho ông đâu Nếu ông không có những thủ thuật ông dụ tôi Ông nói rằng chồng tôi sẽ chết như thế này Giao nhà, giao cửa, giao tài sản, giao cả hộp xoàn cho cho ông giữ đi Rồi lỡ có chuyện gì ông nuôi con tôi Rồi ông chia rẽ tình tình cảm giữa anh Dũng và con của tôi và kể cả đi thăm mộ ba tôi ông cũng nói là anh Dũng đến thăm ba tôi giống như một người khách không có lòng ông mới là người đại lục tử tế ôi thôi nó bị ỏi lắm ông Biên ơi nếu mà nói ra đó thì trời ơi cái xã hội này nó không biết nó nhìn ông là cái con gì chứ không phải là ông Biên nữa sau cái câu chuyện này á tôi nói thật đây là một sự thật siêu thật còn mọi thứ còn lại á là cứ để cho anh Dũng với tôi xử lý nhưng mà ông quên một điều rằng dạ, dạ. ông đã dùng tất cả những thủ thuật để ma mị tôi tôi như một con điên cho nên tôi đã có có những cái lời nói trời ơi tại sao tôi giống như một người điên thật sự như một người đập đầu trong đá mà đêm thì tôi không ngủ ngày thì tôi ngồi trên đống lửa mà ông nên nhớ rằng tôi 60 tuổi 50 tuổi không ai điều khiển tôi được đâu một bà tổng giám đốc như tôi mà một người đàn bà thành đạt như tôi giàu có như tôi tại sao phải đi mê ông cái đó là một cái điều không thể tưởng được mà tại sao tôi mê ông tôi mê đến nỗi tôi không còn biết tôi là ai bao nhiêu tiền bạc tôi gom hết đưa cho ông đó là sự thật một trăm phần trăm bây giờ quý vị hãy nghe một cái clip này quý vị sẽ hiểu được tôi đã lâm vào đúng cái hoàn cảnh này không có ai mà yêu điên cuồng bởi vì tôi không phải mục đích mới lớn lên mà tôi yêu đến điên cuồng mà tôi đã từng nói quý vị là tôi mê ông yêu tôi tôi cuồng ông điên là bởi vì tôi bị tôi bị như thế nào quý vị nghe cái clip này quý vị sẽ hiểu là tại sao mà tôi đang năm nổi này và tại sao tôi đánh cược cuộc đời của tôi để tôi đem cái món quà này đến cho quý vị để tôi không muốn ai bị giống như tôi và ông yên đã âm mưu một cái âm mưu là cướp cả cái đại nam này và giết cả chồng tôi chết vì ông đoán được ngày chết của chồng tôi là lúc nào cả công ty ai cũng biết hết á bây giờ tôi đề tôi mong là quý vị hãy nghe à, nghe những cái gì mà à, nhiều người chia sẻ quý vị nghe một cái clip này quý vị sẽ hiểu nè em ở bên uh, ba buôn bán đi tên anh chị à, dạ không phải rồi thấy cái số này anh gọi cho em là lý lắc à, em lý lắc đúng rồi dạ đó ừ ờ, để anh mới nói về vụ của hằng á à. á cổ bị cô hằng cổ bị cổ bị một cái gì đó lắm mà cái thành thật đó rất là nhiều người bị em biết không à, là của bạn tội nghiệp khổ quá thằng ra muốn nói để cho khi là mà ngủ sẽ bình tĩnh lại đó là hai biết sao không thằng cha này nó dùng à, nó nó dùng thiên linh cái nó đốt lửa ta bụi tức là lửa tham sân si si mê một cách quái dị khi nghĩ có người nào dù như là muốn cướp người đó muốn lúc người đó một cách rất là ghê gớm và cảm xúc như là như là tham khát về tình dục luôn nó khủng khiếp lắm đó là lửa ta bụi khi là biết là niệm hoặc là hết cô hàng cô khôn quá hiểu không tức là mỗi lần cô bị như vậy là cô lên cô đốt nhang em hiểu không dạ dạ em hiểu không. dạ, ờ, dạ. À, tại vì lý do là anh đã trải qua những cái chuyện này rồi học trò của anh cũng bị lửa tam bụi gây gớm lắm và nó luôn luôn lúc nào nó cũng nghĩ là nó duyên nó kiếp trước với mình đủ thứ hết không dạ đó à, là là là nó

quý vị có có đã từng nghe nhưng mà thật sự ra quý vị có thể ngờ rằng là trong một cái mối quan hệ mà đã xem nhau như một gia đình mà ông Yên đã dẫn dắt tôi và ghi âm để khống chế tôi và cắt ghép những cái điều mà để làm cho ổng thủ sau này nếu như tôi mà có kể cho anh Dũng nghe là những cái lời ổng xúi tôi à, phải hại anh Dũng thế này thế kia thì ổng sẽ lấy cái này ra để làm bằng chứng khống chế tôi đây là một sự thật còn bây giờ ông không có cái gì để khống chế tôi thì ông đưa cái này ra để cho gia đình vợ chồng tôi tan nát và đã có một người nói với anh Dũng rằng ông luyện mỗi ngày đó quý vị một chút nữa anh Dũng sẽ chia sẻ với quý vị là tại sao ông Yên mỗi buổi sáng thức dậy đều phải luyện vào một cái phòng riêng đóng cửa lại luyện và không ai được vào cái phòng riêng của ông hết cái này tôi không dám nói là bùa là ngải hay cái gì mà rõ ràng là một con người như tôi không thể nào mà có thể đưa chồng mấy trăm tỷ một lúc như vậy được bởi vì sao kể cả chồng con tôi làm cái gì tôi cũng phải kiểm soát chồng tôi làm cái gì tiền đó làm cái gì tôi cũng phải biết chứ đâu có thể nào mà ông đưa ra một cái kịch bản đơn giản như vậy mà tôi cuồn cuộn cuồn cuộn tôi nghe không có một cái phản ứng nào quý vị ơi cho nên đó tôi khi mà tôi ngộ ra tôi bắt đầu hiểu ra từ từ từ từ thì tôi mới thấy rõ ràng là ông này âm mưu muốn lấy cái đại nam và muốn chồng tôi chết vào lúc 63 tuổi thì um, quý vị cũng hiểu sơ được câu chuyện rồi thì bây giờ quý vị ờ, sẽ nghe anh Dũng nói và tôi sẽ trở lại bởi vì sao sự thật bao giờ nó cũng là sự thật dù cái sự thật đó nó có đau thương tới mức nào nó vẫn là sự thật cái điều tôi mong muốn nhất là tôi muốn lột trần trụi ông ra trước công chúng thứ nhất là ông không phải là lương y thứ hai ông là một người lừa đảo cái thứ ba là ông không có đạo đức giống như những gì mà ông từng nói với quý vị trước công chúng và cái thứ tư nữa đó là cái âm mưu tổ chức của ổng không hề thường chút nào thì quý vị hãy nghe anh Dũng chia sẻ tiếp những cái gì mà ổng đã tính toán cho cuộc đời ổng tương lai ổng thì quý vị hãy nghe và quý vị phải nhớ một điều rằng không phải một mình tôi u mê cả anh Dũng cũng cho ông hai hecta đất vô cớ quý vị thử nghĩ đi quý vị giàu như thế nào quý vị cũng đâu có để dễ dàng mà mang hai hecta đất sáu bảy trăm tỷ cho người ta dễ dàng vậy quý vị anh dũng còn đi cho thì tôi là cái gì trong khi đó tôi uống thuốc của ông mỗi ngày tôi tiếp xúc với ông thường xuyên mà tôi còn muốn bưng hết tài sản của tôi từ những cái hộp sàn mà tôi mê nhất mà ông còn biểu đưa cho ông giữ nữa thì quý vị biết ông đã điều khiển tôi như thế nào mà đối với một người đàn ông như anh dũng trân trọng ổng còn có thể môi hết ruột gan ra làm hết những cái gì phục vụ ổng thì quý vị là những người thông minh nhất quý vị phải hiểu động cơ nào đã khiến cho chúng tôi thí dụ nó một mình tôi mê chay thì có thể à, đó tại vì quý vị có thể chụp mũ tôi nói là vì tôi mê ổng tôi có thể làm tất cả vì ổng anh dũng có cái gì để mê ổng quý vị mà anh dũng cũng làm tất cả những gì cho ổng đó quý vị đây là sự thật chứ nếu như một mình tôi tự làm mà anh dũng không biết chắc chắn một trăm phần trăm anh Dũng bỏ tôi liền vì lòng tự trọng của người đàn ông anh Dũng cũng giống như tôi nhưng có một điều anh Dũng tỉnh táo hơn tôi và ngày hôm nay chúng tôi có đủ phước đức để chúng tôi lật trần ra cái sự thật đây nó cũng là một định mệnh mà cả mười mấy năm nay không ai dám đụng vô Võ Hoàng Yên còn nếu chúng tôi không đủ phước thì chắc chắn cái đại nam này về tam Võ Hoàng Yên và chắc chắn anh Dũng sẽ là sẽ chết vào đúng 63 tuổi cái đó là điều sự thật bây giờ quý vị hãy nghe những gì anh Dũng chia sẻ quý vị sẽ hiểu được hiểu được đầu tiên tôi tính chỉ chia sẻ một cái câu chuyện về ông Võ Hoàng Yên là chữa bệnh không được và đi lừa đảo mọi người tôi chỉ muốn dừng lại ở đó thôi nhưng đó là những cái mà ổng bị ổi thì buộc tôi phải cho công chúng biết cái nội tình ở bên trong và những cái bài bản thủ đoạn của ông võ hoàng yên đã sắp xếp với chúng tôi như thế nào sau khi gặp tôi xong anh dũng ông yên về nhà ly dị vợ và cùng với một cái gia đình lập lên một kế hoạch sau khi quen chúng tôi 3 tháng thì mọi người cứ tự nghĩ xem là nếu ông Yên không có một cái âm mưu gì tại sao quen chúng tôi xong ông Yên về ly dị 3 tháng với vợ để có một cái tờ giấy ly hôn để làm chứng cho tôi là đã ly dị rồi và cái âm mưu tiếp theo là chờ anh Dũng chết thì quý vị hãy nghe anh Dũng nói còn ông đó ông từ chối tôi ông Võ Hoàng Yên ông phải nghe những gì sự thật nhất trên đời này không thể nào ông chối chạy được đây là một trong những cái mà thật nhất đó quý vị quý vị à, hãy nghe lắng nghe anh Dũng chia sẻ quý vị sẽ hiểu được những cái nội tình ở bên trong mà tại sao ngày hôm nay tôi bỏ qua tất cả sĩ diện tôi chia sẻ với quý vị nhằm mong đến cái điều tốt đẹp nhất để cho cái đất nước mình được bình yên có nghèo có khốn nhưng không bao giờ để cho người ta lừa đảo mình đến cái tận cùng của ngày hôm nay xin kính chào quý vị à, anh mời anh chào hết quý vị thì à, <clears throat> qua bà xã tôi vừa phát biểu hình như hôm nay là chắc ngày có khi là à, tôi phải nhắn gửi với à, thôi kêu bằng cháu đi cháu võ hoàng yên thấy không tại vì cậu là còn con nít lắm cậu nhỏ tôi 15 tuổi thấy không nên á chú nói cho con biết nè à, con có ma mạnh đến cỡ nào nào cũng không vượt qua được cái sự thánh thiện đâu và tôi cũng xin nói với tất cả quý vị và dù võ hoàng yên tôi biết là con đang ngồi lắng nghe nè nghe cho kỹ chú biết lâu lắm rồi con à, kể cả thuốc của con mà đem lại thật sự chú bỏ trong thùng rác á nhưng mà không ngờ rằng cách đây hai ngày chú Di phát hiện ra là cái người làm ở nhà Di nói rằng là cái chuyện là thuốc con đưa cho vợ chú uống từ cái ngày không mà quen biết với con đó. rồi từ cái những cái thuốc uống đó là cái thái độ tính tình của vợ chú thay đổi và tôi cũng nói với quý vị thay đổi rất là khác thường và không kiểm soát được cái cảm xúc của mình sống hàng ngày kể cả bạn bè chơi cũng nhìn thấy được cái đó và trong gia đình cũng thấy được cái đó trong anh em trong công ty của đại nam cũng thấy được là vợ tôi không kiểm soát được bắt đầu khoảng cỡ là trước coi như cuối cái năm 2019 là khi mà bắt đầu uống cái, những cái thuốc này là không có cấm kiểm soát được cái cái cái cái hành động của mình hôm ngày nóng nóng tánh bất thường và coi như là có khi gây gỗ coi như là cái người nó bất thần à, rồi rồi á, là có những lúc á, tôi với nghe kể lại cho những lúc á, là đi thắp hương rồi thì hồi hôm á, là nói chuyện nhau 2 đến 2 giờ sáng là cái người làm với lại bạn bè với ngồi nói thì có khi 11 giờ đêm lên thắp hương còn riêng tôi thì nói thiệt với quý vị tôi đi bất cứ nước nào ở đâu tôi cũng có bàn thờ hết và gần như ngày nào tôi cũng thắp hương đó là cái hiểu thảo tôi đối với ông bà tổ tiên với trời Phật và trong người tôi lúc nào cũng có cái sự thánh thiện nên nó chống lại được cái tâm tà chứ nếu mà tôi không tôi cũng như vợ tôi mà nếu tôi uống thuốc của vợ Hoàng Yên thì đúng một cái kế hoạch thì nói đây là tôi là cái người á, Yên ơi chú là cái người viết cái quyển binh pháp tôn tử nè con nha chú nói nè xin thưa quý vị tôi là tác giả viết cái quyển này về 36 ghé của binh pháp tôn tử tôi cái này tôi nói thật sự con dùng á, võ hoàng yên rất là khôn ngoan dùng một cái kế gọi là liên hoàn kế thứ nhất bước đầu đi cho vợ chồng tôi uống thuốc để làm coi như là không còn làm chủ được lý trí của mình gần như một cái con người giống như vô hồn và để điều khiển rồi khi điều khiển xong rồi không cái mà võ hoàng yên muốn là cả cái tài sản của đại nam tôi biết và kể cả tôi tâm sự với nhân viên lính tôi từ đầu năm của 2020 và có cậu Tuấn trước đây là làm thư ký cho tôi không đó là cũng hiểu được cái việc này luôn và một số nhân viên trong Đại Nam cũng nhìn thấy được cái ý đồ nhưng mà vợ tôi đang coi như là gần như á tôi tôi không biết vợ tôi uống thuốc đâu à, tôi thật sự ra là ngày hôm qua ngày hôm kia là thấy một cái đống thuốc là bắt đầu là với nghe người làm kể lại là với giật mình trước đây có cái cô người làm tên cô trúc cứ một ngày là võ nghiên dặn là lúc nào cũng quậy hai lần cho cô uống đó rồi đến khi vợ tôi á là cái cô Trúc này có việc của gia đình nghỉ thì cái cô Biên á chị cũng lớn hơn tôi một tuổi người làm thì hỏi bà xã tôi chứ bây giờ có quậy có lấy thuốc của Nguyên cho cô uống nữa thì vợ tôi với nó thôi thôi không uống nữa đó thì hôm qua với ngồi với bắt đầu là tổng kết lại cái việc đó thì tôi với hỏi thuốc đâu rồi bắt đầu với lục đem ra hết đem thuốc ra thì bắt đầu với giật mình là những cái thuốc này giống y như thuốc gửi cho tôi nhưng mà tôi thì không uống nói rõ như thế mà nếu thật sự tôi uống á à, rồi xong rồi một lần á là tại vì khống chế được cái lý trí của vợ tôi mà thì xong rồi á là nói với vợ tôi á, là lấy thuốc cho tôi uống lần hai để coi như là dứt hết cái canh, thì đúng là nếu mà tôi uống lần hai có khi không cần tới sáu ba tuổi đâu có khi năm nay là tôi tiêu đời rồi cái này nói thật khi tôi tiêu đời rồi thì khi tôi mà tiêu đời rồi à, cái lý trí của vợ tôi nằm trong một cái giai đoạn gọi là u mê đó vô minh không? thiền ở trong nhà phật người ta gọi là u mê thì người ta điều khiển cái lý trí đó thì tài sản lấy được cho người ta hay con tôi còn nhỏ nhưng mà yên ơi con còn dài lắm ngang chú nói cho nghe nè tài sản của chú chú đã làm giấy tờ chỉ có quỳnh hằng hữu sở hữu hoặc là lỡ như có sự cố gì thì cũng họ Quỳnh thôi không có họ võ có con dính vô này được đâu và nó không phải là để làm tài sản là để làm giàu mà tài sản này để dành vô cái quỹ từ thiện để phục vụ cho bá tánh muôn dân làm những cái việc ít nước lợi nhà giúp cho những người nghèo giống như mổ tim cứu người làm cầu làm đường không hay là xây trường học hay là giúp đồng bào thiên tai cái tài sản của chú cực khổ 40 năm chú nói với con con chọn làm chỗ rồi con phá hại biết bao nhiêu gia can của nhà người khác không đó con dùng những cái kế liên hoàn rồi khi á đó, là nếu mà nó sẽ sắp xếp cho tôi uống thuốc đến năm 63 trong công ty ai cũng biết là tôi về tôi hỏi vợ tôi trong công ty đồn là anh 63 tuổi chết cái tin này từ đâu có đó, thì vợ tôi bắt đầu thì truy ra là võ hoàng yên nói à, võ hoàng yên nói ở đây là trong công ty đại nam biết hết anh em nó còn còn thương tôi nó nói thôi để con nấu yến rồi cho chú ăn hàng ngày để bồi bổ <laughs> khỏe để cho chú tôi nói trời ơi chết sống cái chuyện của lẽ của, là là của trời không đó, rồi bắt đầu với truy ra thì nếu tôi uống thuốc của vợ hoàng yên thì thuốc cứ thấm từ từ thì có khi đến đúng năm sáu ba và vợ tôi rất là bất thường và cũng như vợ tôi nói trước khi gặp võ hoàng yên thì cái tánh tôi là tôi rất là khó tính trong công ty ai cũng biết tại tôi sống rất là chuẩn mực và tôi muốn hướng đến cái gì thánh thiện nhất thôi mình tu sửa bản thân để mình làm những điều tốt đẹp à, thì nói vậy chứ bây giờ đối với tôi thấy cái đó cũng là cái sai tại vì à, mình có thể mình tu sửa được còn tùy cái ngộ tính của từng người à, mình không có thể bắt ép những người xung quanh giống mình được à, nên nhiều lúc vợ chồng cũng có à, lời qua tiếng lại đó. nên là khi gặp rồi lợi vụng vào cái đó thì bà xã tôi á thì thánh tình cũng ngay thẳng và khi nó không chế được thuốc và điều khiển được cái lý trí thì bắt đầu thực hiện cái ý đồ dần dần từng bước từng bước à, từng bước trong đó là đề xuất này nào là con à, con nuôi rồi sau khi hủ mà còn nhỏ mà không à, còn nhỏ thì coi như là sẽ sẽ không không không chế được à, nên là tôi nói thật sự một điều là à, một cái điều là rất là <coughs> à, là những cái người xung quanh tôi rồi những người nói với tôi á, là đã phá hại nhiều gia can giống như vợ chồng ông Mỹ cũng vậy nè với chị Tiến nè và nhiều cái gia đình ở bên Úc nè đó là coi như là khi mà lừa đảo người ta rồi là là bắt đầu dùng cái kế ly gián để hai vợ chồng mà tách ra thì không còn một cái sức mạnh và dùng tất cả cái quan hệ hàng ngày dùng những cái clip để ghi âm quay lén không à, quay lén để gì để làm là bằng chứng để sau này khống chế người đó để tước đoạt tài sản đó là cái đó là cái bản chất của con người này à, nhưng mà quên đi một điều như nãy tôi nói tài sản của tôi cực khổ 40 năm làm ra thật sự tất cả sau này không có ai để làm giàu hết mà cái này để dành để hình thành cho cái quỹ từ thiện hằng hữu đó để phục vụ cho ba thánh làm những việc tốt đẹp tôi đã làm giấy tờ rồi hết kể cả tôi ký lúc đó là hữu mới có một tuổi à, và có một cái hội đồng giám sát đàng hoàng và giấy tờ đó tôi đang giữ ngang chú yên à, con con sai rồi con đi nhầm chỗ rồi à, và số tiền á mà con lừa không riêng tiền mình cho ai thì mình không đòi nhưng mà riêng đối với cái hành vi lừa đảo để để để để để, để lấy tiền của người khác rồi người khác một đồng cũng lấy lại để đem giúp cho người nghèo để giúp cho cái nạn nhân những cái nạn nhân mà của con đó em nghe rõ nè của con á mà con hại người ta nè tiền mất nè tật mang nè bây giờ bao nhiêu người khốn khổ thế gian này không cả cái đất nước này chú nói cho con biết còn cái gì xấu nhất con cứ đưa ra đi nha chú không có trúng kế của con đâu nha và đây cũng là điều may mắn hôm nay tôi xin thưa với quý vị đang xem chương trình là ngày tôi vui nhất là võ hoàng yên đã lộ nguyên hình cái bản chất của mình là một cái tên một cái đường dây lừa đảo mà có kế hoạch đàng hoàng và có sự chuẩn bị à, rất là chặt chẽ à, từ khi gặp con mồi của mình à, để làm cái gì đó để sau này khống chế con mồi và tước đoạt tài sản chưa đâu còn một cái rất là ly gián rất là kinh hoàng là ly gián là nói là con tôi con trước của tôi là Long với Quy và ba đứa con tôi sẽ là tìm cách đó, à, là giết con người này là bà xã tôi để chi đó cái cái cái cái ly gián để là hù bà xã tôi để chi có cái gì tài sản có cứ đưa cho hắn giữ à, tôi biết cái chuyện đó luôn tôi nói với con tôi tôi hay đó tôi cũng ít gặp con tôi nhưng mà tôi cũng thường điện thoại và cũng có trách nhiệm của người cha kể cả tôi làm ông nội của các đứa cháu tôi năm cháu nội rồi đó tôi sống đâu đó rất là đàng hoàng còn cái chuyện vợ chồng duyên nợ khi mà nó nó đã hết duyên hết nợ thì mọi người Ờ, có một cái cuộc sống và tôn trọng nhau à, và tôi cũng có cuộc sống vợ trước tôi cũng có cái cuộc sống và con cái đặc biệt á, ba đứa con lớn của tôi thì cũng thành đạt hết rồi à, và nó cũng rất là ngoan và làm rất là giỏi và cũng chưa bao giờ phiền hà nó có cái gì nó không biết thì nó hỏi đến tôi à, nên nó là dùng một cái kế luôn là để gây cái mâu thuẫn đó à, và phải nói con người này phải nói là lắm mưu nhiều kế nó đó phải nói là nếu mà tôi mà bây giờ tôi liệt cái bữa tôi nói là nếu mà mà có mà cúng một vị thần á, mà lừa thì là đây là lấy làm ông tổ đó, hay là một thánh tổ hay là tôi còn không biết còn có cái cái thích cái cái ông tổ gì nữa để mà đặt thêm cho chú đặt thêm cho con cái nói nói nói nói nói thật và tôi xin thưa với quý vị tôi đàn ông vợ tôi là giống như một người chiến binh tí nằm trong u mê bị cái lý trí bị người ta khống chế bị thuốc đó, à, nó là một nạn nhân của cái bọn tà đạo phải không cái nạn nhân của bọn lừa đảo nên đó, là biết bao nhiêu cũng giống như trong chiến tranh cũng vậy vợ con biết bao nhiêu chiến sĩ cũng bị bắt khống chế đó, à, đó là những cái nạn nhân đó, à, của một cái cuộc chiến mà cuộc chiến ở đây á cuộc chiến hiện nay đang xảy ra nó là cuộc chiến giữa chánh với tà giữa thiện với ác à, mà không bao giờ ác thắng được thiện đâu con à, những cái đầu tiền dơ bẩn mà con đi kiếm được trục lợi trên mồ hôi nước mắt của những người nghèo của những bệnh nhân đó tội lỗi lắm mười kiếp không đào thai được đâu À, và chú nói với con nè còn cái clip nào nữa còn cái gì xấu xa nhất kể cả những chuyện xấu xa nhất kể cả con cưỡng đoạt được đi cũng giống như ngày xưa vợ của bao nhiêu chiến sĩ địch bắt vô kể cả kể cả những vợ con của những lãnh đạo rồi cướp đi một cái sự trên đẹp của người ta không nhưng mà nếu là đàn ông tôi dám chắc tất cả đàn ông trên thế gian này phải biết một điều vợ mình chủ động việc đó hay là đây là một cái nạn nhân à, một nạn nhân của kẻ cắp một nạn nhân của kẻ cướp à, một nạn nhân của kẻ lừa đảo không và một nạn nhân của một cái tên đó là tà đạo à, nên đó, không không không phá được đâu con à, và còn cái gì nữa con cứ đưa lên luôn nha chú chờ à, không có cái gì hết trơn và xin thưa với tất cả quý vị trên mạng truyền thông à, tôi nói thật sự đàng hoàng một điều tôi không bao giờ nghĩ vợ tôi bậy tại vì tất cả công ty ai cũng thấy là vợ tôi khi uống thuốc vô là bắt đầu bất thường kể cả người làm và kể cả tôi tức là câu có và thay đổi tính tình bất thường nó nó thường có những lúc giống như khùng tức là không làm chủ được kiểm soát được à, suy nghĩ của mình kiểm soát được lý trí của mình kiểm soát được cảm xúc nó nó là là rất là nguy hiểm nên nó là tôi có khóa hết lại những cái phần mà coi như là có cơ hội để gọi là bỏ hoàng yến xúi dục để lấy thật sự còn tất cả tài sản ở đây nói chứ khó lắm tại tài sản ở đây đã có một cái giấy đặc biệt mà đã làm cách đây nhiều năm là để hình thành cái tài sản này cho cái quỹ từ thiện hàng hữu đó, mà nó đã là từ thiện thì sau này là của bá tánh để giúp đỡ đó nên là tôi á, là là tôi rất là vui mừng ngày hôm nay là để cho thêm một lần nữa cho xã hội này, cho nhân dân và cho cộng đồng thế giới thấy được luôn à, thấy được luôn cái cái bỉ ổi của một thằng đàn ông khi nói chuyện với phụ nữ ghi âm tức là đây cũng đã để chi để là cái bằng chứng để chứng minh rằng một cái sự chuẩn bị và có hệ thống lừa đảo có hệ thống và có một cái bước có kế hoạch đàng hoàng à dư luận đang hoang mang là vì sao ghi âm vào tay những người phản động à. À. còn cái chuyện á là trên dư luận á là người ta hỏi tôi á, là là sao rất là hoang mang là sao tại sao cái băng ghi âm này nè nó rơi vào những người chống chế độ không chống lại cái sự bình yên của đất nước này không hả hay là là là là, là, là không đó thì có cái gì đây à, hay là có có cái sự liên quan mật thiết nào giữa võ hoàng yên hay là một âm mưu gì giữa võ hoàng yên với những những người trong cái tổ chức này trong cái tổ chức này mà nhớ ngang yên chú là sĩ quan quân đội nhân dân việt nam ở chiến trường về thứ hai chú sĩ quan công an ha không lúc nào chú cũng đề cao cảnh giác đặt lợi ích của đất nước à, của dân tộc của đồng bào mình trong đó có gia đình mình trên hết đó. súng có kề bây giờ là tay mà giao có kè cổ không chú cũng chiến đấu đến cùng để bảo vệ à, lẽ phải bảo vệ đất nước à, nên đó đừng đừng bao giờ có ý đồ chia cắt hay là gây cái gì không có cái gì hết mà gọi là chú phải là, là nóng giận lên hay là à, đối với bà xã chú hết à, con không thực hiện được ý đồ rồi ha bây giờ là bắt đầu con dở trò quên đi đừng làm vậy nữa còn có gì thôi làm luôn lúc luôn chú, chú đỡ mất công tại vì chú nhiều công việc lắm Thấy không con có cái trò gì hay nhất Thấy không còn kể cả cái bọn những cái người mà muốn chống phá cái gì kết hợp với võ hoàng yên thì coi cũng làm luôn nghe làm luôn để cho nhân dân cho đất nước thấy được hết cái bộ mặt xấu xa bỉ ổi của một thằng đàn ông của một cái sự việc lừa đảo có hệ thống và có cấu kết mật thiết với nhiều cái thành phần bất hảo đó. À, đó, à, nên là chú nói lại một lần nữa cứ tuôn hết lên chú chờ chú hôm trước chú có nói một lần rồi mà nghe cho kỹ đi thấy không xấu hổ lắm à, xấu hổ lắm uổng một kiếp làm người lắm con à, và bây giờ là tất cả cộng đồng mạng tất cả nhân dân đã thấy được thứ cái thứ nhất là con chả biết gì chữa bệnh đó, đó cái thứ hai con không biết cái cây thuốc là cái cây gì hết á chẳng qua nghe mấy đứa nhỏ nói lớn thôi và con không học hành gì cái này hết hả, hả, kể cả bấm quyệt không biết con với một cái cô xa hay là một cái chị hội người mù bấm quyệt không biết ai giỏi hơn ai nhưng mà con giỏi cái là con chữa bệnh bằng cái micro à, thứ hai con chữa chạy con đi khắp thế giới này con lừa khắp thiên hạ để con trục lợi con kiếm tiền chú tin một điều tiền đó con không hưởng được đâu tại đồng tiền của bá tánh đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân đồng tiền của những người nghèo khổ đó, tội lỗi lắm những người nạn nhân của con sẽ phán xử con đó, và cả xã hội tôi cũng mong cầu ai là người bị võ hoàng yên lừa cùng lên tiếng đi đừng xấu hổ không có gì xấu hổ tôi còn động viên vợ tôi nữa mà cứ nói hết sự thật không có gì hết trơn khi mình không làm chủ được lý trí mình bị người ta bỏ thuốc mình bị người ta dùng những cái tà đạo đó thì mình không có tội gì hết lúc đó là mình là nằm trong cái gọi là trong nhà Phật gọi là u mê vô minh rồi đó. kể cả bản thân tôi có những lúc á trong cuộc sống con người có những người á con họ không làm chủ được bản thân có những một cái giây phút không làm chủ được bản thân có những người vô dỗ dai cái nắm cái tay nói chuyện tí vô mở tủ đưa tiền ta hết đó xã hội hiện nay nó có những cái những cái, cái, cái sự việc như thế xảy ra đó, nên á là <clears throat> tôi nhắn lại một lần nữa và xin thưa với mọi người vợ tôi là một nạn nhân à, nhưng mà một nạn nhân này rất là đặc biệt đem lại một việc rất là to lớn đó là cho nhân dân Việt Nam và kể cả cộng đồng kiều bào ở hải ngoại ai cũng biết được võ Hoàng Yên là không có chữa bệnh được cho ai hết. Cụ thể là tỉnh Quảng Ngãi, công an Quảng Ngãi đã siêu tra hết, làm hết và gặp hết từng bệnh nhân và các cái YouTube, đặc biệt là các anh YouTube cực khổ lặn lội băng đồng, rồi đi xuồng, rồi đi gặp hết các bệnh nhân và người ta đã tố cáo rất là nhiều và thật sự không ai hết bệnh mà cái cái cái cái cái khốn nạn ở đây khi người ta đã không hết bệnh chữa lấy tiền ta rồi còn quay lại chửi người ta là bị nghiệp nên không hết bây giờ muốn hết nghiệp thì đưa tiền đi làm chùa đó. mà con á yên ơi con xây chùa không có phật nào dám ở trong đó đâu đó. tại vì không không có phật nào dám ở đâu thôi đừng nghĩ đó mà con thì giờ đừng có nói cái gì đó hôm trước gửi thư cho chú rồi đi tu rồi này kia thứ con mà tu cái gì đó, tự vấn bản thân đi à. không được giờ bắt đầu mới tung nên nó là bây giờ là bắt đầu là bắt đầu lấy lộ nguyên hình nữa nè chú chú chờ ngày hôm nay nè chú chú nhận được hai cái clip rồi đó là chú chờ con lộ nguyên hình cái bản chất bị ổi xấu xa của một người đàn ông xấu hổ lắm con làm nhục cái nhớ nam nhi của chú nè đây là mấy bạn đã đàn ông nè tụi mình xấu hổ lây xấu hổ cùng à, xấu hổ hơn phụ nữ phụ nữ mà người ta còn dám can đảm người ta hy sinh những cái cái riêng tư của mình để kể cả người ta giúp cho ba tánh đó, cho cộng đồng mình một thằng đàn ông đi lường gạt phụ nữ đi nộp phế đàn bà không đi trục lợi rồi thêm cái trà đạp lên sự bệnh đau đau khổ của người nghèo khổ để trục lợi tội lắm con không có nước nào chuẩn bị bán là không à. nên là hôm nay chú nói với con một lời nhắn gửi không còn con còn cái gì nữa xảo thuật về kỹ thuật cắt ghép nè à, rồi á, là hình gì nè rồi kể cả cái gì xấu xa nhất nè chú sẵn sàng đón nhận hết và và đồng thời á, cái chuyện mà con tính lấy tài sản chú khó lắm con quên đi chú có những cái giấy tờ bí mật chú cất à, công ty này á, có một số người biết và có hội đồng giám sát là cái tài sản chú làm ra là chú đã xác định là của bá tánh chú để dành để sau này phục vụ cho cộng đồng làm những việc thánh thiện nhất chứ không ai lấy được đâu sai rồi nha nên chú hôm nay chú nói thật cho con biết và cũng xin thưa để nói cho tất cả ba thánh và cộng đồng trong và ngoài nước và đây là và tôi nói lại một lần nữa vợ tôi là nạn nhân tôi còn thương hơn gấp nhiều lần dù xảy ra việc gì không đã làm được một việc rất là to lớn chưa chắc tôi bản thân tôi làm được và chưa chắc gì ai đã dám làm được dám hy sinh kể cả sĩ diện của mình hy sinh tất cả mọi thứ dù mình đang bị vô minh nhưng mà khi mình minh mẫn ra được rồi mình thoát ra sau cái ngày quy y ở trong tại đền thờ Đại Nam ngày 30 à, tháng 10 thì bắt đầu mình vượt qua được cái u mê đó thì tất cả vì cộng đồng không xấu hổ à, để công bố chuyện này ra đó đó là món quà từ thiện lớn lớn gấp ngàn lần ngàn cái ngôi chùa tôi đi xây hay là ngàn ngàn cái việc mà tôi đã làm đó, nó nó là tôi xin thưa với mọi người tôi cảm thay mặt cho bá tánh cho những nạn nhân của võ hoàng yên đã lừa từ trong ngoài nước tôi cảm ơn vợ tôi à, tôi cảm ơn vợ tôi đã làm được một cái việc to lớn à, còn cuộc chiến nào thì nó cũng có sự thương tích không và có sự hy sinh thánh nhân à, okay. mà khi không ai chấp của cái người mà đang đang bị bị lý trí người ta không chế hết đó, cái tội đó là tội ở cái bọn mà tạo ra à, à, cái tà đạo đó hay là tạo ra cái thuốc độc đó à, và chúa chú dòm con lâu lắm rồi chú thấy cái mô đồ con lâu lắm rồi nên chú không có uống miếng nào hết á à, nhưng mà hôm nay á, là chú với phát hiện á, là vợ chú á, là một bịch luôn đó nên á, là dễ bị như thế nên á, là hôm nay á, là tôi muốn chia sẻ với cộng đồng à, qua hôm nay là một cái ngày rất là vui không à, rất là vui ngày vui thứ hai không biết còn ngày vui nào nữa không à, tức là trước đây tôi thương vợ tôi một bữa nay tôi thương hai à, hai clip là thương hai rồi đó nếu còn cái clip nữa tôi thường thứ ba à, dạ, không liên quan tới loại thuốc mà đã đưa rồi ra đó à. thì, à, sau khi phát hiện loại thuốc đó thì anh chị có à, nhận diện loại thuốc đó và có tham vấn những người thầy thuốc bây giờ đang đang hỏi chỗ để đi test coi thử có cái độc tố gì trong đó hay không dạ, à. đó. À. À. ngày hôm qua tôi có đem tới một cái chỗ gì nhưng mà họ không tách được chỗ gì đó dạ. viện viện kiểm nghiệm thuốc thì nó họ cái đó là bên thuốc tây còn cái thuốc nam này thì để là coi đang để sẽ gửi mẫu đi là để test à, và phải nói là nó hay con cái là tôi có một cái linh tính rất là mạnh mà cảm nhận mạnh tôi về tôi tâm sự với nhân viên ở trong này biết về võ và yên lâu lắm rồi nhưng mà để cho họ cứ từ từ họ lộ nguyên hình ra đi còn bà xã tôi tuy như thế nhưng mà nằm trong cái vòng kiểm soát à, kiểm soát để không không có làm sao tài sản ra nam làm sao lấy được đó. còn ờ, cái mưu đồ là nói tôi chết rồi đây á là tới năm đó là nhân viên ở đây biết hết trong cái văn phòng này biết hết chính anh em còn hỏi tôi mà đó em anh em giờ à, nói chuyện tài sản à, à, nó còn á, là tài sản thì vợ chồng tôi là nói dâu là đã biết hết rồi là tất cả là dành cho ba tánh sau này là đã hình thành cái quỹ từ thiện thì sau này nó có một cái hội đồng giám sát à, khi vợ chồng tôi có trăm tuổi già đi thì có cái hội đồng đó và để cho hữu làm cái việc thánh thiện cái quỹ từ thiện này nó hoạt động mãi mãi để à, giúp cho ba tánh à, ờ, chứ còn à, không có ai mà để sở hữu được cái này à. võ hoàng yên chọn sai chỗ rồi à, chọn sai chỗ rồi đó nên, là hôm nay chú nói à, để cho cộng đồng biết là bắt đầu nó lộ thêm cái bản chất một con người khi nghe điện thoại người khác không xin phép mà ghi âm đó là vi phạm pháp luật đó nghe con đó, rồi á đem cái ghi âm của mình đi phát tán vâng, à, và cho những người mà theo theo người dân ta gọi là phản động nhưng mà tôi thì tôi không biết người này như thế nào nhưng mà theo người dân ta nói trên mạng á là đây là những người phản động tức là những người muốn gây cái sự xáo trộn gây sự mất không còn bình yên của cuộc sống của cái người dân của đất nước à, thì phải nói con cũng rất hay à, mối quan hệ con rất là lớn à, và con á, là có cái mối quan hệ rất là đặc biệt với những người cao cả như thế này à, chúc mừng con à, và xin chúc tất cả quý vị đang xem chương trình à, và luôn luôn hạnh phúc mạnh khỏe không? À, và lúc nào á, mình cũng vì mọi người à, khi mình gặp phải một sự cố gì thì mình cũng la lên để cho người khác đi đường mình sập cái hố thì thôi mình cũng đừng có giấu hay là gặp cái cục đá thì mình bê vô hay là mình la chỗ đó có cục đá chứ mình đừng có cứ mọi người mình sĩ diện á rồi mình không nói rồi rốt cuộc ai cũng ngậm đắng đố cây không rồi im lặng là đó là một cái cơ hội để cho bọn lừa đảo những cái bọn ừ, giả thần giả thánh đó, ờ, nó có cơ hội để trục lợi à, trên sự đau khổ của người khác trên mồ hôi nước mắt của mình và tôi xin chúc cho tất cả quý vị ờ, bình an mạnh khỏe và hạnh phúc anh lân bình phố mô sa anh lân hỏi gì có hỏi gì? Muốn hỏi. anh lân có một câu hỏi là Ờ, dành cho ừ, bà Hằng đó là bà có cho rằng việc Facebook đóng các trang của bà là vô cớ hay là không? Tại vì nếu có thì bà có khiếu kiện lại với Facebook hay không và hiện nay Facebook đã có đại diện chính thức ở Việt Nam? Mới tức thì đây mấy cái trang Facebook mà thường phá cho tôi bị cắt trước đây mấy phút lại tiếp tục nữa quý vị và thêm một điều nữa là tất cả những ai ủng hộ tôi vào bình luận ủng hộ tôi đều phải bị Facebook cắt hết hiện nay là là họ đang thuê một cái đội ngũ hacker. Ờ. hacker nghĩa là khi tôi phát tán ra một cái thông tin nào thì lập tức cái Facebook đó bị bị bị chặn không cho phát ra thì rõ ràng đây là một đội quân hùng hậu một con én không làm được mùa xuân mà riêng Facebook là một trong những cái mà người ta đang sử dụng nhưng mà quên một điều rằng còn nhiều kênh như YouTube của Đại Nam lắm à, Facebook của tôi thì chắc khoảng hai ba ngày nữa thì sẽ được mở lại và những gì cần nói tôi đã nói và những gì cần làm tôi phải làm tiếp theo để mà cho nó bớt đi những cái gì mà nó quá dơ bẩn trong cái xã hội này và tôi nói luôn một lần nữa tôi an và bên bộ thông tin về những cái đăng tải nội dung mà không có sự đồng ý của tôi tất cả sẽ được triệu tập qua cái mọi chỗ dẫn chơi để mà đem một con người ra xúc phạm mà mà nói những cái điều không có chứng cứ và nói những cái điều gọi là là tự cảm tính để mà câu view để mà sỉ nhục người khác là tôi sẽ không bỏ sót bất cứ một cái tại một cái thông tin nào trên YouTube mà nói bất lợi cho tôi hay là gây cho tôi một cái sự tổn thương nào trước công chúng thì tôi nói rõ bắt đầu từ ngày mai luật sư của tôi sẽ làm việc hết tôi thông báo luôn cho tất cả mọi người đây là một một trong những cái mà tôi nói và tôi sẽ làm xin kính chào tất cả mọi người